cái việc mà xem xem là năm nay con làm được cái căn nhà này hay không năm nay con lập được đứng hướng này hay không năm nay con xây được hướng này hay không thì do là yếu tố thiên địa quyết định chính vì thế cho nên là chọn những cái thời điểm những năm mà thiên địa vượng khí thì người ta sẽ tiến hành làm nhà có những năm nào mà những hướng nhà mà không được đắc hoặc bị phạm sát hoặc là phạm các cái lỗi hoặc là bị phạm phải những cái tiêu chí sắc khí về thần sát trong phong thủy thì người ta sẽ hạn chế hoặc không làm đối với một số trường hợp như vậy thì còn cái tuổi của người trạch chủ khi mà làm căn nhà thì người ta chỉ xem xem là cái tuổi của ông trạch chủ đó có phù hợp cho việc động thổ hay không mà thôi câu này tôi nói rõ là xem xem là tuổi của trạch chủ có phù hợp với cả cái việc động thổ hay không mà thôi